À, xin giới thiệu bộ trị à, lám tàn nhang Clor Betmaker của Thái Lan sản phẩm này gồm có đánh xà phòng tuyết dày kem chống nắng kem dưỡng ngày kem dưỡng ban đêm về sử dụng ban ngày rửa mặt và bánh xà phòng tiếp theo đó là bôi kem chống nắng kem dưỡng da ban tối cũng rửa mặt và bánh xà phòng bôi tuyết dài lên những vị trí nám tàn nhang đợi 3 5 phút các bạn có thể bôi tiếp kem dưỡng ban đêm điều chỉnh các uh, tình trạng xấu của da nhân lám tàn nhang giúp da trở nên căng mịn và trắng sáng hơn bạn đặt hàng có thể đặt gọi cho số 0985 123 191 bên mình chuyên xỉ lẻ các sản phẩm mỹ phẩm quả thái kem chỉ lám tàn nhang